tiếp tục tiếp tục hẻm 14 Lê Hồng Phong hẻm 14 ở đâu ta đang kiếm đang kiếm đang kiếm hẻm 13 rồi vậy là qua rồi này dễ lẻ này dễ lẻ này dễ chẳng nè dễ chẳng bên đây ta qua cái đường này nè có cái đường nhỏ nhỏ tối tối bữa mình ghé rồi anh ừ. ghé cũng lâu lắm rồi mình nó có đợi không ai biết biết có đón không ạ bạn gì à, Ngọc Giàu gì hồi nãy hẻm 14 đó bạn ấy còn à, có lên livestream chưa bạn có lên xem chưa mình đang kiếm hẻm 14 của bạn nha 11 luôn rồi đây 11 13 11 chào Lương Nguyễn hello em Phạm Thu chưa quên à hẻm 14 là cái hẻm 12 xích lên tí xíu rồi. ngay ngay chỗ kế cặp đường Nguyễn Truyền Thanh ấy vậy á phải không đúng rồi ờ à, đúng rồi cái đường mà đang thui tối thui như mật luôn á đúng không chính đúng Rồi. Thanh Thúy ngang hẻm 14 Mình đang ghé hẻm 14 là bạn ngang hẻm 14 ra ờ, luôn nha bạn dạ, lên à sao là đó đặt lên phải không đây quá ờ à, cái hẻm này bữa hổm mình phát ờ, rồi nè giải trọ ở trong đó đó đây nè cái chỗ bữa hổm trong chổng em vô tới chồng luôn ủa anh tới chổng xong rồi hồi nữa lại đẳng gây lộn với mấy thằng bán cá ngày đầu ừ. em chín á ờ vô ờ, không không không, phải dây trọ này của bà già đó trong nhà đó bà già ra không được luôn bà già ra không được rồi mình vô luôn đó vậy là tính ra bé này bữa hổm cho nó rồi luôn nè hai dây trọ đối ờ, diện đó hai dây trọ đối diện ừ. ờ nói chung đó là với lại bên hẻm chính đó cũng cho rồi hẻm chính cho mà gây lộn với thằng ờ, bán ờ, ờ. chị là bữa hổm em về chị dắt em vô chổng em cho rồi luôn một lần rồi phải không chị kia hả nhưng mà lần trước em vô chổng em có gửi cho chị luôn phải không mà giải trọ em có 5 phòng đúng không chị trong giải trọ 5 phòng đúng không nhưng mà vậy là em đã có nhận quà bên em rồi phải không không ý nói là có nhận rồi phải không gửi cho chị thêm phần đi thấy không tao nhớ nếu cho rồi không có sữa chị em ơi à vậy là em xin sữa thôi hả rau với sữa hả à, heo không có sữa là mình chổng mình còn gạo không mình còn gạo không nói chung gì em gửi một phần nè em không có sữa rồi xong rồi bên đây rồi rồi ok ủa hẻm 14 là bên đây hả ủa vậy là chị là khác hả không phải bên hẻm 14 nãy chị đến facebook là gì thanh thí hả à, chị nói đối diện hả rồi chị ngọc giàu là bên hẻm này hả rồi rồi chú không có sữa nha con bye bye con rồi bạn à bạn kia là bạn bên đây không có ra rồi không không có ra ờ rồi ngọc vào ra nhận đi em ơi ra nhận đi ngọc anh đang đứng ngay đầu hẻm hết luôn nè anh lại hẻm này là để kiếm em mà em, em sinh viên mà có ờ, một bé nhỏ đó vừa có con gì đó xin điều trọng đi ờ, xíu đi bạn ra bạn ra không biết có được không á nghe bị bị gào cái mé mé đó đi đi đừng ra sao ờ để để ngay chỗ đó đi gì qua một gác mé đó đi ừ thì đi ra được có còn còn đường đi ra ừ rồi mình né qua được rồi đúng rồi à, hiếu quỳnh ơi hồi nãy à, bị à, mất kết nối phải lai lai lại chung quy lại chung quy lại vòng vòng mé mé dưới này <laughs> cũng cho vòng vòng vòng vòng vòng hết trơn rồi bởi vì mà ra thấy không cuối cùng ra hỏi có cho là ai cũng ờ, ờ, ba ba ba ba bẩn không à không ai nói có nhận gọi chứ mà hỏi hồi ra chỉ ngay khu có năm giải trọ luôn là mới mới biết năm cái gì giải trọ năm phòng một bên hai phòng một bên ba phòng thật sự ra cho cái khu nào là phước nhớ hết trơn à đi tới đó là phước nhớ rồi bởi vì nhớ ơi gán còn vài bữa nữa hết dịch rồi này phải kiếm cái cái điểm nào đó để uh, cho người lạ lạ mới được chứ vòng vòng ra xin vòng vòng không phước vừa mới bị một cô chửi nữa nè ngay uh, cái cho cô vừa mới uh, bấm qua trang fanpage của phước phước thấy chửi phước nữa xin uh, phước cho rồi xong rồi mà mấy bữa sau xin cho ai gần trọ đó phước nói chừng nào có dịp có duyên phước sẽ ghé chứ đâu mà cô vừa mới sinh rồi kêu con ghé lại con cho nữa cái xong tới uh, bữa nay đâu cũng năm sáu bữa rồi nhắn tin nhắn tin lại dần lẫy thôi khỏi cho luôn đi hài thiệt chứ cái gì em rồi vậy em lấy lấy lấy hai cái bọc kia lấy bọc uh, lấy bọc rau với bọc kia để bao gạo lại rồi, gạo ăn nhắm đủ không? Đủ khoảng cỡ 10 ngày nữa không? Thôi lấy luôn đi bà. Bà lấy luôn đi cho tôi đi, bà lấy đi bà thủ nhà đi. Rồi, để đi nữa hết mất công mà nhắn tin mà nói ừ em hết gạo nữa. còn gạo thôi gửi luôn đi để mất công nữa nói vài bữa cái hết gạo nữa anh ơi cho em gạo nữa vậy đi cho khỏi có để cho thời gian lâu lâu còn lâu lắm bạn ừ. nhiều khi ờ, đâu còn ờ, thêm nữa rồi mất công ba chị bên nhà trọ vậy hả hẻm 10 đây là ở đâu hẻm chỗ bữa hổm cho mẹ trà rồi trà với lại hẻm đó bữa hổm cho cũng một lần cho rau cũng bữa nó cho trà gửi hai chục phần rau hẻm 10 là kế chứ hẻm 8 được rồi hẻm 5 Lê Hồng Phong rồi các bạn hẻm 5 Lê Hồng Phong lấy một phần rau ra lấy luôn nè bạn hẻm 10 ờ, bạn nào đó xin ờ, một phần đó ra lấy luôn nè tới rồi nè bạn hẻm 10 đối diện hẻm 5 hẻm 5 bên đây phải không rồi chạy xích lên trên đi lên hẻm 10 ờ, lên ờ, lên mé hẻm 10 đó đi rồi ờ, xong rồi đem bịch rau qua cho bên hẻm bên đây cho bịch rau hẻm 5 rồi bạn Môn Ngọc gì đó ra đầu hẻm 10 đi bạn tới ngay hẻm 10 nè bạn anh Phước cho em xin một lon gạo nha anh Phước bạn Tâm Trần nữa bạn ở đâu bạn bạn ra xong bạn cầm theo cái lon luôn nha mình sẽ múc đúng một lon gạo cho bạn cho mình cái địa chỉ luôn xin một lon thì mình sẽ gửi một lon cầm theo cho mình dùng cái lon luôn nha mình sẽ gửi đúng một lon gạo cho bạn chơi là đúng bài luôn đó ừ, xin lon gạo à ở đây ờ, trước đây cũng có chợ rau củ nè có bán mà nói chung chắc cũng hết tiền hết trơn rồi bạn ờ, bạn mấy bạn ở hẻm 10 nè bạn ờ, qua bị ngạn ký ức buồn này là mấy bạn là chắc chung một nhóm với nhau nè một từng bạn ra nhận mình không có gửi mà hai ba phần ba bốn phần nha nè ở đây nữa nè thấy không hẻm 10 nè vừa nói ghé hẻm 10 cái lời nghe hẻm 10 này lâu đầu là ai cũng lên nhắn tin hết trơn xin hai phần ba phần bốn phần không à qua Bỉ Ngạn ký ức buồn à, Đông ờ, Đông Nam rồi Nguyễn Tấn toàn là hẻm mười không mà bạn nào lấy xin ba bốn phần không à Rồi Thảo Quy ra ngay đầu hẻm 3 luôn đi em Để lấy ờ, rau củ nè rồi bạn nào nãy là hẻm năm đó có xin đó ê ngóng lên kia có người hẻm năm ra cho vợ đưa cho anh bển ờ, bịch rau cũ, không ờ, con ơi một người một phần một còn không có biết đủ không nữa người xin hai phần lấy gì đủ nhà trọ con là con xin cho ai kêu hai người đó ra sao không kêu ra luôn mà xin rồi đó thấy không đâu chịu ra đâu bạn mon nguyễn là ai ủa không phải cái đó của con ơi cái đó của người khác để từ con của con từ từ dạ, con, con là mon đó hả dạ, rồi vậy lấy đi vậy con nhận cái phần đó của con đi cái đó là mẹ con đúng không rồi hai mẹ con vô luôn đi Ủa, mới kêu mẹ cái bẹp đây giờ không phải rồi dạ, à, rồi xong rồi sao nãy con kêu ai mẹ rồi chị hạnh đó là ai chị của con nữa hay gì rồi bốn bốn người đó đâu à là em xin cho bốn người này á hả cô ở phòng mấy phòng đầu là phòng mấy bé đó là cuối là bé nhỏ con ở phòng mấy sao mà trả lời dùm không vậy mà nói chung là bốn người có liên hệ có liên quan gì với nhau không ở khác phòng không phải không nói nói chứ thì hỏi lúc nào cũng vậy mà về bị vụ hoài vậy thiệt chứ bộ lấy ba phần nữa đi gửi cho ba người luôn cho xong cô đứng lui vô đi cô đứng lui vô đi để cho mấy bạn con lợi để dưới cô rồi xong rồi mình lòn tay lấy ờ. ờ. Rồi sắp ba cái đi cho hồi nữa từ từ người ờ, lên lấy. Rồi đó đủ không? Rồi rồi. Rồi, rồi ba like của ai rồi ok không có gì cô nết facebook là gì cô nhỏ con gái hả rồi nhà cô ở đâu nhà mặt tiền đó đó hả nhà có buôn bán đó luôn á hả ờ à, vậy đó hả nhà mình còn gạo hay là còn cái gì dạ. nhà mình còn cái gì thiếu gạo gì dạ, còn, còn lấy cho con bịch rau đi dạ. tại vì uh, mấy con chủ yếu ưu tiên cho mấy người ở trọ đồ thôi chứ mình ở nhà rồi mình thiếu rau thì con gửi rau thôi nha gạo chắc mình không thiếu đâu dạ dạ, dạ rồi lấy giùm con nha dạ dạ, dạ. Ờ, chị chị ở đâu chị bởi rồi ngoài mặt tiền mà khá giả đâu ai cho là phải rồi Đa số là người ta hỗ trợ nhưng hỗ trợ những cái người khó khăn nhà trọ thôi Này chụp lại anh ơi Này hả? Ừ, ừ. Chứ uh, ngoài mặt tiền mà là mình có thể uh, có sống được thời gian lúc đó giờ uh, mình kinh doanh được Thì nói chung là đâu ai gửi hỗ trợ mình đâu mẹ chắc hở rẻ luôn ừ. <laughs> ủa rồi bên hẻm năm nãy gửi cho gì rồi hẻm năm gửi rồi phải không hẻm ba nghe thấy mặt quen quen với người ta à? cái gì sao sao giống có không sinh ra không phải không đúng rồi thảo quy kêu em chi mua rồi thảo quy ờ đúng rồi ơ kìa anh kêu ra đó thảo quy xích lên đây nè hẻm 3 còn hẻm 5 nữa kia gửi dạ, cho dạ, dạ. bịch rau đi à, ra chưa ra rồi kìa lên thảy bịch rau lấy bịch rau sẵn đi hồi nó xe mình dựng lại rồi xong rồi ờ, quăng qua lộ đưa cái hẻm ba hẻm ba xích lên trên đó mày ra mày đưa cho mấy thằng ở xe sau ờ, ờ, bọc đi đưa cho ở đằng sau bọc đi chút nữa về ăn để trên xe sao đi để đây hồi bể hết trời ơi đủ để nó buông năm ba, Ủa nhớ 25 không rồi đâu mà thật sự ra mình không có phát cho cô nãy vậy là mình đã ờ, bị một người ghét liếc đi đó thì đó liếc quay mặt liếc đi liếc và chè cái người rồi đi cần, người ta đâu có cần trên nạ được cũng được thôi nhưng mà nhưng mà vậy là sẽ rồi bắt đầu tiếng đồn đồn lên bởi vì biết rồi đi từ thiện nó mệt rồi mỗi lần vậy đó cho thì thích mà không cho thì sẽ bị ghét qua đường bịch cho bé đó thôi gửi chốt á gửi chốt nó cảm ơn uh, linh muôn hẻm 12 đi gửi bánh đa cho mọi người rồi vậy đó hả cảm ơn em linh muôn nha nhận được bánh đa rồi nha em em em nhung nhung à, ngay đình bình thủy là em ra đi em ơi nè có người nhận ra bốn người nãy có hai mẹ con chung phòng nữa kìa thấy không dính nữa thì đó nãy kêu mẹ bé nó kêu mẹ gõ ràng anh nghe kêu mẹ mà anh kêu nói mà mẹ kêu bà sáu bà gì ra kìa cái đầu mẹ nói báo bao nhiêu ra thôi đi bây giờ quay qua là không phải mẹ liền vì một phần quà mà hai mẹ con cắt đứt luôn từ nhau luôn gia đình nó mới nói nè mới nói đừng đừng có cho em mười nữa làm thì đó hẻm mười là lầm chết em nói hẻm mười là bị mấy lần rồi bởi vì nãy em nói em nghe một cái bẹp em nghe nói mẹ kêu bà sáu với bà tám ra cái đầu mẹ ra tới hỏi ủa phải hai mẹ con hả không phải bị hoài luôn cái hẻm 12 đó thông với hẻm 10 như một người thấy không em bởi vì em nói em nghi nghi em hỏi vòng vòng hồi cái phòng đầu phòng 1 phòng 2 phòng 3 phòng 4 luôn phòng cuối cùng ra hồi trả lời dùm không luôn rồi là làm hết bốn bốn phần nữa chán thiệt chết bởi vì cho bữa nào cũng lầm hết chứ bởi vì à? gì gửi một uh, bạn nhung nhung gì đó một phần cho bạn nhung nhung gì đó ok bởi vì làm đúng lương tâm anh anh mới mới mới bực đó em anh muốn cho là cho mỗi hộ chỉ nhận một lò một phần thôi chứ chẳng hạn như mà cho kiểu dạng mà bố thí bố thí cho đại cho vậy tiền nào chịu cho nổi ai nói bố ai nói làm từ thiện có lòng từ bi chứ anh cho lầm là anh tức dữ lắm làm nhiều rồi tại vì còn rất là nhiều người không có có ăn luôn còn nhiều người biết bởi vì hồi nãy lúc mà lên xin đó em thấy nguyên cái giải danh sách toàn là xin ba bốn người xin ngay cái chỗ đó không luôn ngay hẻm 10 không luôn là cuối cùng kéo nguyên gia đình ra để xin ờ, chán thì kinh Linh nói nè, nãy hai mẹ con ra nhận đó Thì đó, em bởi vì em nói rồi Linh nó là hai mẹ con Bởi vì em mới nói rõ luôn lúc đầu là em nghe con bé đó nó kêu rõ ràng mẹ mẹ kêu bà sáu với bà tám ra là nhiều khi hai hai bà là hai bà hai bà hai chị em nữa hay gì thì đúng rồi sáu tám <laughs> xong rồi quay qua nói không phải luôn vì phần quà là hai mẹ con từ nhau luôn rõ <sighs> khổ rồi anh anh có để phần quà bên đó nữa nghe nhung nhung ơi ra lấy giùm anh cái nghe nhung nhung bản tính nóng võ công cao tại vì cho lầm là em tức lắm phần quà cũng 200 ngàn chứ ít gì mẹ con được hỗ trợ nhiều lắm nói nói nói thật ra là mẹ con nó hình như là trước anh cũng có ghé cho một lần nữa rồi ghé hai mười đó đợt mà mấy đợt đầu hai mười đó và cái ờ, nhóm mẹ con đó là luôn luôn là sẽ biết ờ, Facebook nữa lên bình luận đầy hết trơn không phải chỉ xin nhóm riêng của Phước đâu kệ chứ em lên ờ, thấy rồi cảm ơn thì cảm ơn chứ thấy thì anh cũng phải nói thôi tính anh là nói là phải nói nói xong rồi thôi chứ biết sao giờ chứ để trong bụng nữa nữa rồi lỡ có chuyện gì rồi ở gì sống gì thường ta có câu là sống để bụng chết mang theo mang theo nó hối quắc luôn á mình phải nói ra xong rồi mình mới uh, nhắm mắt được đúng không đang hút thuốc chưa kéo hũ trang hút bằng đường gì bà đang hút thuốc bà kêu kéo khẩu trang lên rồi mình khẩu trang kiểu gì vậy có gắn cái đậu này để ông hút thuốc lần ông hút thuốc thì ông đóng cái nắp lại bu lì sinh hai sinh hai phần nghe ờ, bình thủy mới thấy nhung nhung bạn, bạn nhung nhung này chắc ờ, đang lộn mèo hay sao <laughs> đang ờ, đang lộn mèo lăn ra rồi là santo gì đó ra không santo nó sẽ lẹ hơn lộn mèo ừ. em santo bả em lụm phần bài thôi đi bà gớt na cha ra nó chết luôn <laughs> rồi cái cô kia thì à, quay qua nhà ở mặt tiền nói mấy đó giờ không ai hỗ trợ gì chứ mình mới trả lời lại thì đó phải rồi nhà cô mặt tiền đó giờ kinh doanh khá giả thì đâu có ai mà hỗ trợ thật ra nhà thì nhà nước hỗ trợ có hộ khẩu đúng rồi thì ở ờ, nhà nước cái kiểu dạng như là, lao động tự do phải không mà ngang cái khu vực một đó ta hỗ trợ nhiều nè còn uh, sinh viên á uh, ừ. nhà trọ thì ta không cho tới nhà trọ thì nhiều nhóm vận động thì ta biết thì ta cho Nhung nó chắc ngủ mới thức ừ. Nhung chắc đang make up Đang make up ừ. Đừng có thay đầm gia hội, make up, đồ mang guốc, đồ lọ Chắc là mang guốc chắc lội ra chắc cũng lâu à Ủa ngay chốt trong đình anh đâu Đâu có vô được em ơi Chốt anh đang đứng ngay cái đình Bình Thủy nè em Đầu đình luôn á Đầu đình luôn á em ơi Nhung Nhung ơi không không có xuống võ trường toản được mai ghé anh cứu trợ em với à, qua qua xương rồng à, em liên hệ với lâm khanh nha em lâm khanh à, bữa sau lâm khanh gặp em lâm khanh sẽ kêu em à, chạy qua không em bo lì ơi không có xin hai phần nha em bây giờ bây giờ xin mà, mà một phần một phần một thì quả mai là có thể là đúng người còn bây giờ mà xin ba phần thì thật sự ra cũng không biết là đúng người hay không nữa ủa định mình thủy bị gào rồi hả chắc bạn nó ra không được đâu thôi lấy đi lấy đi luôn đi rồi lấy ra không được mình cũng vô đâu có được đâu vậy thua rồi kém duyên rồi anh khanh trốn em rồi có chốt ngay định sao chạy ra em không ra được sao anh vô được vậy là thua chúng ta không có duyên với nhau rồi ổng khóc tiếng miên luôn rồi qua chuyện gồng ảnh ổng khóc tiếng miên luôn rồi ổng trốn em rồi Ồ vậy hả Em làm sao mà nó khóc tiếng miên luôn á Qua xương rồng tìm rồi Khánh ơi Qua xương rồng nó làm gì mà mày khóc tiếng miên với qua xương rồng Qua xương rồng nó làm gì mà mày khóc tiếng miên với qua xương rồng Thiệt mà Mày mở lại mày coi coi Cái chốt đó mình có vô được không Ê kìa kìa kìa đứng à, cái chốt vô được vô được vô được vô được quẹo vô đi tưởng mà vô không được cái chốt đó quẹo vô được quẹo vô đi gửi cho bạn ấy đi à kìa chốt ở trong kìa đang đứng, đang đứng ngay chốt kìa tưởng ờ, không có ghé được rồi rồi anh quẹo vô nha không em em bo lì ơi trời ơi trời anh nói tiếng việt mà em xin hai phần hoài anh đâu có mê gái đâu mà thấy cái avatar đẹp cái là muốn xin mấy phần là xin <laughs> anh đã nói rồi một người anh chỉ cho một phần thôi đâu phải đẹp là được đâu mà trong khi vợ anh cũng đẹp mà nè đó à quên phải bấm cho thấy thấy thấy nhìn xa xa vậy xin chỉ một phần thôi em chứ giờ em xin hai phần hoài trời trời avatar bấm lộn lóc luôn chứ ừ, bấm lộn cái lóc luôn nữa nhung nhung là ai ta nhung nhung là ai vậy là cô phải không ạ rồi còn em là cái gì em là xin phần rau phải không là rồi vậy phải không hồi lần trước là em có cho một một lần rồi em cho là một một tấn mấy luôn rồi hồi tối không có tụi em không có lên đây dạ rồi vậy là nhận không được rồi cô ơi thôi vậy để xuống đó cho để để để để cho cô để cho cô ờ, cho bạn án bịch rau với lại cô một phần đi lấy bà cho bạn án bịch rau đi đợt trước là anh đã cho ở dưới này uh, bên đình Bình Thủy hẻm 1 với hẻm 3 là một tấn ờ, một tấn 250 kg gạo kèm theo ờ, là với uh, rau củ quả như cũng cả trăm phải không với lại uh, bữa hổm đó dạ. đợt, đợt mà một tấn hai mấy hai trăm năm mươi phần hai trăm rưỡi phần hai trăm rưỡi phần đúng rồi anh cho hai trăm rưỡi phần cho bên uh, dân phố bên kia tại giờ không không có ai đăng ký thì thôi được bên xóm chạy không khu đó đang khó khăn không em ơi anh không hỗ trợ được bên xóm chạy em ơi em kiên lai ngọc nè em ra được đầu nguyễn thông không ra được thì lấy nha anh không có vô được tới trong thái thị nhạn nha Hiếu đi chung với anh Quốc mà đâu chịu anh cũng không biết nè Nguyễn Đức ơi em kiên lai ngọc gì đó ra được đầu nguyễn thông không ra được thì lấy nha em <laughs> Kiên Lai Ngọc ơi Anh không ra được đầu Nguyễn Thông thì ra nha Chứ anh không có vô trong được nha Thấy thì Nhạn tốt trong Vậy Thái Thị Nhạn tuốt trong Dòng mất quá xanh đó. Mà hình như là bạn ấy trong trọng cũng không tỏ chắc ra cũng không được luôn rồi Thấy thì Nhạn không tỏ Mà không biết gỡ hay chưa ừ. Lúc trước còn, còn vô được Giờ này không có vô được nữa nha em lại chiến thắng gửi ở chốt đem vô được à anh ừ. gửi ở chốt ở chốt đem vô cho em hay gì không em ơi anh không có gửi cách vậy gửi vậy thì ai cũng vậy chân cuối cùng anh đem lại chốt xong rồi vô khỏe không anh không gửi theo cách vậy không có thể tập cho mọi người cái cách mà gửi chốt xong rồi tự đem vô nếu vậy thì anh lệnh để cho tất cả các chốt vậy đi rồi xong rồi chốt ờ, sẽ đem vô phát hết giống như mình không có duyên rồi nha em thông cảm giùm anh nha 64 ngàn tượng đài chiến thắng này có cho, có gửi lần nào chưa gì? À, đó mình cho cái chú ờ, mấy con đó chị ờ, Quyên Nguyễn ờ, ra chỗ hẻm đầu hẻm trăm sáu mươi bốn đi nha chị tư Trần Vĩnh Khiết thuộc phường An Bình mình không có vô nữa nha bạn bạn liên hệ với mặt trận tổ quốc với lại à, bên à, địa phương khu vực nha ta tại vì người ta chỉ mình vậy đó chứ mình cũng không biết nữa hướng dẫn chia sẻ chia sẻ lại cách con cho mà muốn nó xin 30 phòng cho anh ờ, thằng con đá bành đít hẻm trăm sáu bốn ở đâu nguyên nguyễn ơi cái ờ, bình luận của anh đây bình luận của anh đây hẻm sáu bốn nằm đâu vậy gì tuốt ở trên kia là tượng đài chiến thắng là ngay chỗ trên ờ. kia trên chỗ qua cái chỗ của em luôn á anh có biết quỳnh anh uh... Quỳnh Anh ghé đầu chốt à, Nguyễn à, kế trường bộ Nghĩa nha, vừa ngay đầu đường Nguyễn Nhật Dũng nha. Hướng dẫn các bạn 8 ra luôn đi nha Quỳnh Anh. Đường Nguyễn Nhật Dũng ngay chỗ trạm y tế. Ờ, Quỳnh Anh ra giùm anh luôn nha. Tại cái like của anh ờ, cái ờ, bình luận nó đắt quá, anh thấy chậm quá. Mọi người ờ. Dạ không có hữu duyên nổi tới 10 phần đâu chị ơi tới nè tới nè tới đây nè tới em nè. xin có Nguyễn ba phần mà anh thuận cũng đòi đá vòng ba của em nè đây, đây là trường Bùi Hữu Nghĩa trường hồi trước Phước học cấp 3 ở đây ơi ừ. Ờ. dạ em anh chung hả anh Phước chung <laughs> mà nó chắc tao ra trường không biết năm nào Đúng rồi. <laughs> cấp ba ở trên đó nó anh lên đó luôn á tính ra là tới thời điểm tại là gần 20 năm rồi ừ, tính ra là ừ chung với bạn của Phước nhiều vụ nghĩa lúc đó mà bị lội ra toàn là vô trong đầu xấu thôi <laughs> là đầu xấu là trường Nguyễn gì ta à, Nguyễn Nhật Hồng bên đây có trường Nguyễn Nhật Dũng nữa nè trường dạ, Nguyễn Nhật dạ. Dũng đổi sau này đổi thành đạn thới đâu có đổi luôn hả đổi thành đạn thới rồi giờ đổi thành trường tiểu học rồi à. lúc trước là bên đây là cổng sau của trường Bùi Hữu Nghĩa nè cổng này à, cổng sau gần căng tin luôn trước học ở đây gần 20 năm rồi ngôi trường của mình học ờ ừ.

cái bên sáng bên đây nè không để để bên tối hôi vậy rồi người ta sao người ta thấy phải kiếm lỗ không à ha bên đây nó đâu có lỗ đâu nóng lỗ luôn chạy chạy bao gặp tông quá thì chạy rồi đang lộn mèo ra luôn đó đó em đó đó đó đó đó rồi thấy không nghe cái lỗ á lỗ em đẩy nó vậy Được. ở đâu vậy đó trụ đèn á à trụ đèn trên lai đó à, trụ đèn giống như cảm ứng đó phải không ừ. anh ơi có hỗ trợ dưới dàm cái sâu không có được em ơi anh đâu đi tới dưới đó được đâu <laughs> còn độ hộ em thấy ghê <laughs> bữa nó còn chiếu chiếu dạ. hai cái đen <laughs> cầu gạch sau là ở đâu em nghe tên là quắc luôn buôn ngọc ở hẻm mười chữ quá trời buôn ngọc là mới ra sinh đó nãy ai bị tiểu my tiểu my tiểu my bị bạn muôn ngọc ở hẻm 10 chửi quá trời anh ơi làm sao tại sao chửi sao chửi tố cáo à <laughs> cô tính xin vài chục phần để bán mà nghe bước xin một phần thôi <laughs> dạ Con cô... nhiều đó giỡn với con hoài tiểu my là trong ờ, đầu hẻm 12 đó đúng không mi tiểu tiểu mi hay xin cho cái cô chú bị ờ, ờ. thị á đúng rồi chửi gì người ta Tại... chửi gì đúng. ta tố cáo đó bạn là đúng mà <laughs> trời ơi trời cái chú Vũ Trọng này nè xíu gửi cho Khanh đem về cho chú đi chú ở ngay trạm y tế thường ờ. kêu liên hệ với chú đi nói chút nữa Khanh nó đây về hồi nó chụp màn hình lại về đưa ờ, số cho Khanh chú làm bảo vệ cái ờ, ngay chỗ ờ, đường nhà mình luôn á ừ. ngay đường bên công ty chú ờ, chú hữu trọng ơi chút nữa bạn con sẽ gửi về gửi cho chú nha mới qua 180 á à 164 này nè rồi ngay chân luôn rồi sao mấy cha đâu có cho ở đâu đâu đường nào đúc được đâu đâu đường nào đúc vô được đâu thôi quầy quá chứ đâu có đậu trước cửa quân đội được ừ. giá ra bắn chết hoài sao đốt vô mà ừ? hoài sao đốt vô mà cái nhà thì em xin được cũng cho bé đó mà giàu ấy á đâu em đâu em bị bạn đó chửi á <laughs> tiểu my tiểu my là xin cho vợ chồng kiếm thị hoài chữ mi mi chịu sao sao nãy lúc nhận mà không chịu chữ anh chạy phải anh mà biết sớm tí xíu nữa anh, sách đi luôn rồi đường nào đưa vô trời không không có một cái ờ, lỗ nào để đưa vô luôn rồi các bạn bạn kia có ra không vậy trời rồi rồi tổ trưởng không cho ra nhận em biết lý do tại sao <laughs> người ta nói đúng mà chửi thì đập vô mặt nữa bỏ hết dịch đi Điều sữa người ta nói đúng mà chửi đập vô mặt <laughs> đấy à sai mà còn đi chửi người ta Lê Ngọc Tiền em cho chị rồi chị chỗ mà công an Phượng Hòa cuối đường Phạm Ngũ Lão đó em đã cho rồi không có cho nữa nha chị nói chung về vấn đề mà cho ăn hết rồi xin tiếp nữa đừng có xin nữa em năn nỉ luôn á thiệt em năn nỉ luôn á em năn nỉ mọi người luôn á làm ơn đi đừng có xin em nữa xin nhóm khác đi xin em em từ chối hoài riết rồi em từ chối mà xong rồi mọi người lại quay qua đâm ra đầu vô quá thì cảm ơn em sau khi xin lần hai không cho thì quay qua lại trách em chửi em chửi em tội nghiệp em lắm vậy là không thương em rồi bởi vậy cách tốt nhất mà những người người ta làm từ thiện gì nè người ta làm á ta không phải là làm kéo dài thật sự luôn đa số rất là nhiều nhóm họ chỉ cho cho xong là chẳng hạn như cho đợt ừ cỡ một tuần tháng xong họ nghỉ luôn tại vì nếu mà cho hoài á thì sẽ bị xây vòng lại xin tới xin lui hoài có nhiều người đó mà không cho nữa sẽ ờ, bị chửi chị Việt Hương bị chửi nhưng mà mình á thì mình thấy gán mình gán mình giúp cho mọi người mà cuối cùng ra thì mọi người cứ nghĩ đó là trách nhiệm của mình trong mùa dịch là phải nuôi bây giờ xuống nhà em toàn cho ra hay sao ừ ghé lại an toàn đi anh ghé lại đưa cho mẹ an toàn cho phát trong hẻm 4 đi cho vậy cho chắc là không có lầm ghé lại nhà mẹ của toàn cái ngôi nhà mà có rất là nhiều Phật luôn Phước rất là thích cái chỗ đó rất là đẹp hẻm 4 cách mạng tháng 8 để chứ cách mạng tháng 8 rõ ràng trời ơi trời hồi xưa còn kêu gọi là hẻm gì đó hẻm gì chính gì đó gì chính uh, chính lợi BG không? À? Không biết. BA BUG hả? Không biết. <laughs> anh anh đau giờ đi tối nay em em kéo gạch. Thôi. Không có, thời, ngu lắm không có thời gian để ngồi chơi đó Tao chơi đó là tao khỏi đi thực hiện luôn Tao nghỉ luôn Tao ngồi đó tao chơi sáng tao ngủ chung á mấy người mà ta có vợ của con á ta tối về ra chơi với vợ con ta ta đâu có chơi game mày hiểu không gì đúng rồi ai đâu như anh em mà đầm hiu Trời, sang vỏ nữa nè cho em xin hai phần rau củ đi anh Phước em sang vỏ ơi anh nói thiệt anh làm làm ơn luôn á đừng có xin nữa mình cho bạn rồi mấy lần rồi đừng có xin nữa được không trời năn nỉ bạn luôn á sang vỏ trời là trời mình năn nỉ bạn luôn á thiệt làm ơn đi đừng có xin nữa thiệt bạn xin mình mà giờ mình quay ngược lại mình ăn nỉ bạn đừng có xin mình nữa mình cho bạn mấy lần rồi đừng có xin nữa ăn hết thì có cái gì ăn đó đi cứ xin hoài trời ờ, không phải tại uh, sao không biết nhưng mà cứ xin hoài Ừ. không tại hàng mình hàng mới hàng mới không vừa mới về đem cho liền vừa mới về cho liền không vô bọc là cho liền không cho rồi thật sự không phải chỉ riêng mình nói mà các bạn khác ở trên xem livestream mà họ còn nhìn thấy nữa mà bạn xin biết xin hoài luôn mà vòng vòng đó có mấy về khúc mà nên kiều cái này vòng vòng có mấy bạn cứ Ủa, xin hoài gỡ phòng tỏ ta gỡ rồi anh ổn rồi em có gửi danh sách cho anh rồi em chỉ xin dùm hẻm 41 Nguyễn Trãi theo cua theo mình không đúng rồi tại nó nó cái đuôi của mình mà ừ. vậy để em qua xe bên kia đi vô nhà gửi rau cho mẹ toàn sáng phát, phát cho bà con vô vô uh, xem uh, cái cái chùa trong kia đi đi lội bộ vô nè chạy vô đi toàn lui xe vô đi vô uh, đưa rau cho cho mẹ cưng sáng phát cho bà con có điện chưa ôm nãy, nãy mới thấy cô đang coi like mà Vậy hả? Dạ Bây giờ chưa đến cho thằng ông ấy kêu Cho cái chú nghe bảo vệ à, dạ. gần chỗ Rồi à, à, em về cho Ừ Em mới điện ông rồi Điện rồi phải không? Ừ, kêu ông vô nhà để cho em về em mới điện Cưng biết, cưng biết à, cưng biết chú luôn hả? Tao biết gần nhà Cái gì vậy? Mày bắn mèo á hả? Đây, hẻm 4 nha Hẻm 4 cách mạng tháng 8 Vô uh, Gửi uh, Mấy chục phần rau Để sáng cho cô uh, phát cho bà con ở đây khó khăn Mẹ của Toàn mẹ của toàn đây con chào cô cô mới tới chào tắt đèn rồi hả cô vừa vô dưới cũng để tham quan đây vô à, tham quan nhà <laughs> tham quan nhà của toàn bước vào chúng ta sẽ thấy tượng nè Đó. Ờ. em mở được cái đèn nè ủa rồi có hả Đó. Ờ. Ờ. quay qua đây lấy lấy lấy lấy à, lấy lấy gao xuống để cho cô đi lấy hai hai hai mươi phần đi đứng, đứng xá hả có lại vô lại đi đẹp quá trời luôn ừ. cái thờ ngọc hoàng nữa cơ quan vũ dạ cô thờ này lâu chưa dạ lâu rồi hả có gì sáng gửi ra giùm con nha để cho vợ con lại đi dạ vợ con à, dạ đến một lần để tôi mở đèn có căng ha dạ qua dịch đi đẹp quá trời ừ. Ủa trên kia là trên kia là có một tượng trong nữa kìa. Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng. Ở trên đó là ờ, ở trên kia là này là của ờ, Ngọc Hoàng hả? Ủa kéo. Kéo. À, cái đó màn là nó vậy luôn hả cô? có hai vị thiên dương. À có hai vị thiên dương kế bên nữa. Ừ. Vậy là mình kéo là Tại vì mới gỡ à, mới gỡ ra khi nào thì cúng điền lễ lớn á dạ. mới dám mở ra còn không thì bên kia là của mẫu vàng bên kia mẫu vàng với năm rưỡi ngũ hành đúng không áo áo tại đây cô tu theo du gì áo tròn này mình may nha à, áo tròn này là cô đặt mua đặt. Dạ. Ừ. mình về vô là đặt uh, mua đặt những người ta cúng đường á ta phát nguyện ta tiếp á chứng minh công đức cho con nha dạ cảm ơn công đức cho hai vợ chồng về thuận lợi từ đây mọi khi rút mắt đi không kiếm ngại được vượt qua dạ. dạ rồi có gì sáng gửi cho bà con giùm con nha con gửi mấy phần rau lại con nó mừng lắm đó dạ người ta mừng cái lắm luôn dạ ờ, cho, cho gì cho tiền bạc ta không cho cho cái này ta mừng lắm chú gì dạ. dạ cái này dạ rồi con đi luôn nha cô Ờ, ờ, cái cái khu trong đó đang nổ đó ghê lắm rồi rồi bữa hổm cho sao không vậy chồng dạ con cảm ơn nha cô cô tên gì ta cô tên cô trúc hả cô trúc mẹ của toàn <laughs> mẹ của toàn là toàn đây rồi con chào cô bye bye có ờ, có dịp uh, qua dịch con ghé ghé chơi <laughs> dạ dạ thì em đã xin một lần rồi thì anh đã cho rồi thôi được rồi em đừng xin nữa em anh đã nói rồi anh không có cho lần thứ hai lần thứ ba gì nữa cả chứ á vậy là được rồi em biết cô này nè nhìn đẹp và mẹ nhập quan âm đó cô chúc không cô ờ, đẹp lắm nhìn cái mặt ờ, nhìn cái mặt là nhìn có hiện hiện lên cái chữ thiện luôn á nha mẹ toàn á mẹ toàn đẹp mà toàn không có đẹp toàn toàn nó không có đẹp mẹ nó đẹp mà mẹ nó đẹp mà toàn nó không có đẹp ừ mẹ mẹ anh toàn mẹ anh toàn nhìn vô là thấy có hậu ha mà toàn nhìn vô là thấy là nè ba đù nè <laughs> qua đồ ăn chạy hết ở hẻm 4 em hẻm 4 uh, ờ, ngay chỗ Hùng Dương á à, ngang Quynh Cơm đối diện Quynh Cơm Hùng Dương Toàn chưa có vợ nha quý vị Toàn thì chưa có vợ nha chưa có gậy luôn Toàn chưa vợ nhìn vô cái nhà là biết uh, biết là uh, như thế nào rồi ha cô ăn chay luôn á dây trường bởi vì mình gửi rau cô nói giờ rau này là gửi cho bà con trong đây nó quý quý lắm đâu đây đâu đây đâu đây à, coi lại nghe dòng về bên ờ, em ba một một lấy nó điện chạy vòng về ba một một lóc em thấy rồi thấy chưa em có thấy không em thấy danh sách không dạ, mà chị nhìn trên cái bình luận đó giùm em luôn có luôn á nhìn trên bình luận đó giùm em luôn nha ừ. mời chị lái xe nha dạ, mời đừng lái nha để anh thông tin Thông tin anh ngồi anh lái anh không biết cái gì chứ dạ, dạ. em chạy em chạy anh không biết gì chứ Dòng về 311 đi anh Gửi 8 phần cho 8 bạn sinh viên Ủa bữa nay sao mày đến thinh cho đầu à. Hôm nay hỏi vậy Vậy hả Bữa nay Thu Thảo không hỏi luôn hả ừ, Thu Thảo không có lên À bại rồi Đang hỏi anh Thuận Bữa nay Thu Thảo đợi anh Thuận Gì vậy chuyện của ờ của anh thuận đi không có cháy nhà ai bắt bắt xe lẹ vậy điện được không bây giờ anh không biết chuyện gì là em đang nói chuyện của anh đó hồi lúc mà mới thì nãy mấy tin nhắn đó, anh có nói ờ, đợi một xíu á ba một một á <laughs> thấy chưa chỉ một hộ gia đình thôi chỉ có một hộ gia đình em á không cứ tấn công đại dòng về ba một một nhé gửi cho mấy à, bạn sinh viên có danh sách tính mai mới gửi mà thôi để gửi cho mấy bạn luôn bữa nay tới luôn rồi đó tranh thủ ra quên nay đổi uh, avatar hay gì nè chút nữa anh Phước đi ngang giúp anh thử xuống cho em mượn dài hơn anh tiện đỡ tài xế khác đi nha chịu không có rồi giờ tiện tài xế khó lắm à. bao một nữa không bao một nữa đó đúng rồi ok anh thuận ờ, nói ờ, đồng ý nha em Trời ơi trả lời dùm luôn hả Vài hôm Vài hôm thì anh không chịu đâu Em về bên anh Thận Một rồi. tuần đi Nhà dạ, anh Thận nhiều muối Ăn mặn dần cho quen <laughs> Một tuần đi em Ba mươi mấy năm rồi Mài dũa rồi lại cây củ cải Anh thôi anh ủ muối lâu quá 35 à. năm Để anh truyền dạy cho em uh, Truyền dạy cho dạ, em uh, mấy món Mấy món mới Mấy phần 8 phần, sắp 8 phần xuống luôn 8 bạn ra Bảo ờ, không nói gì tới Thành nhưng Thành buồn kìa Của anh Hận của em mà ta Trời chết quá. luôn rồi <laughs> Anh Hận tính ra có giá như ta trong trận cái nghề phơi củ cải mấy, mấy đồng này Mới Thất làm giá đi quánh giá rồi giờ có giá dữ luôn chắc vậy quá em sang vỏ anh không biết nữa thấy ngày nào cũng xin hết trơn á nhưng mà nít của em mà Quay. tám phần tám phần tám phần đi tám phần tám phần 8 bao gạo rồi chào con giờ để hai hàng thôi hai hai hàng 44 cho đẹp cách xa xa ra hai hàng thôi ừ. sắp cho nó ngang lên cho nó đẹp á mày sắp thì <laughs> té lé chứ trời ơi nó sắp sắp hai hàng bốn mà nó sắp rồi cuối cùng kìa em cầm giùm anh đây? sách thì đã rồi đó nó sao xấu quắc vậy ờ, em cầm giùm anh đây? để dạ, sách đi lấy ra ngoài đó là đủ tám á vướng thì ra tay không ờ, Ủa rồi ờ, mấy mấy bạn kia đâu? À, đang ra vậy là nãy giờ chị uh, chạy ra trước á hả? Dạ. Trời ơi. Chạy ra lộn mấy vòng có xanh tô không? <laughs> <laughs> đợi tí xíu nha trời ơi cái tờ lịch Ồ, lấy tờ lịch bữa lấy tờ lịch chà bá nợ anh luôn facebook bảo khanh 310 mười b Nguyễn Cừ phường An Hòa quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ số điện thoại sinh viên phòng chính Dương Nhật Huy Nguyễn Ngọc Kiều sinh viên phòng 1 Nguyễn Ngọc Nga thất nghiệp buôn bán phòng 4 Lê Thành Nhân sinh viên phòng 7 Nguyễn Ngọc Thúy sinh viên phòng 4 Ủa sao hai người này cùng phòng 4 Phòng 1 hả? Này phòng 1 phòng 4 nè Phòng 4 Phòng 8 Bùi Võ Bảo Khanh thất nghiệp Phòng đầu Phòng đầu là phòng 1 rồi Phòng 3 Rồi để hỏi Ủa chị ở đây ờ, có ờ, Có ờ, Cái gì nè Nguyễn Ngọc Nga phòng 4 với lại à, một bạn là Ngọc Thí hai người là gì với nhau vậy rồi ờ, Ngọc Nga Ngọc Thí rồi hai mẹ con rồi sao khác phòng chị để phòng 4 Ngọc Nga Ngọc Thí không có lộn được cái này là Nguyễn Ngọc Nga nè thất nghiệp buôn bán nè cái này là mẹ nè Nguyễn Ngọc Thí nè sinh viên phòng 4 nè cái này là hai người này là mẹ con nè võ Võ Bùi Bảo Khanh thất nghiệp tập vụ phòng đầu Phòng đầu với, với phòng 1 Với phòng 1 là cũng y chang nhau nè Nguyễn Ngọc Kiều 6 phần à rồi để để để đi rồi ra ra đủ chưa bây giờ à, hai người phòng 4 nè à, Nguyễn Ngọc Kiều với lại Nguyễn Ngọc Thí khoan để từ từ ai là Nguyễn Ngọc Kiều ai Nguyễn Ngọc Thí Ngọc Thí hả này hai mẹ con phải không sao mà sao ha, ở chung phòng luôn mà không hai mẹ con cái gì ở ghép tức là chung phòng rồi em đi là em nay nhiêu tuổi em 19 là hai bạn ở chung phòng ở ghép nấu ăn chung nấu ăn chung vậy ghi, ghi vậy sao được chung phòng rồi vậy uh, lấy lấy lấy lấy uh, 10 kg gạo rồi với lại uh, lấy lại bịch rau củ đi lấy một bịch rau củ thôi rồi anh sẽ gửi cho hai em hai phần luôn đó rồi em ôm nó vô em ôm hết này vô rồi em chừa lên bịch rau củ rồi uh, rồi với lại em bịch cho em bịch mì trứng nó luôn á rồi đó thà vậy thà nói vậy ở ghép chứ lại nói ở riêng gì sao được cái nào mình ờ, đâu ra đó còn một người nữa nè à, võ võ bùi bảo khanh thất nghiệp tập vụ phòng đầu với lại à, một là phòng đầu là chị đúng không với nguyễn ngọc kiều sinh viên nguyễn ngọc kiều là ai gì mà ghi tùm lum hết chứ Nguyễn Ngọc Nga mà Ủa Một người Nguyễn Ngọc Kiều Một người Nguyễn Ngọc Nga Một người Nguyễn Ngọc Thí luôn Ba người có quan hệ gì với nhau Hỏi thiệt Thà nói thiệt với em Ở chung phải không Chị chị là có có chị là Nguyễn Ngọc uh kiều kiều nè thí nè nga nè kiều thí nga nè cái này là ba người này có liên quan với nhau không không không không ba người này là có chị em hoặc là có liên hệ với nhau chứ không có nào mà trùng hợp mà chữ ba chữ ngọc mà chung phòng lại không có bà con nữa có nào nói thiệt với em để biết em phát chị, chị ở chung phòng với hai bạn kia luôn đó phải không chị chị đó là cái gì chị tên gì em hỏi là chị tên gì chị Nguyễn Ngọc Nga với lại Kiều với Thí, với uh, Thí đó là cái gì với nhau cái này là đâu có cái này sai lắm sai rồi chị xích lên đây mà em tí xíu đi cái nào nói thiệt nha mấy bé đúng ở trên đây đúng không vợ mấy em sinh viên mấy em hãy nói thiệt nha để anh biết anh phát có ở chung không nói thiệt với em mẹ con hay là chị em gì thì nói thiệt chứ đừng nói không có nói thiệt với em đi em biết đường em phát thiệt em ghe hết trơn vậy cái này là có rồi dính có dính líu rồi thấy chưa em biết ngay mà nhìn không biết ai nói rồi giờ bỏ để riêng cái đi nha rồi dương nhật vi hai bạn kia là nãy nhìn như hai chị em vậy đó một người 18 người 19 còn chị này là mẹ nè không nữa là gì hay chị gì nè y chang với nhau rồi Lê Ngọc Nhân Lê Ngọc Nhân Lê Ngọc Nhân Dương Minh Khánh Khánh Khánh lên nhận đi Khánh Rồi Võ Bùi Bảo ờ, Khanh là ai à, thành nhân lê thành nhân rồi lê thành nhân nhận đi em rồi võ bùi bảo khanh rồi có một người đi vô nữa hay kìa chính tự biết rồi tự biết đi vô luôn rồi chị nhận vô đi dạ dạ đặng thi ngọc viên đâu đặng thi ngọc viên còn đặng thi ngọc viên là ai không có chị không biết gì chứ á còn chị là chị chị kiều chị nga đúng không dạ. em hỏi thiệt chị với kia là hai mẹ con hay gì không không hai mẹ con ở, ở, ở chung phòng giải trọ là sao chung phòng dãy trọ ờ à. chị là họ tên đầy đủ là gì nguyễn ngọc nga nguyễn ngọc nga hả dạ. với hai bạn kia là không có dính líu gì với nhau em hỏi là chị với các bạn hai bạn kia là có bà con không không vậy chị nhận một phần đi kệ đi lỡ rồi lấy một phần đem về cái này là em tin chị đó chứ nhìn vô là em biết rồi đó nhưng mà tại thấy có bé nhỏ em gửi luôn á ba ghi danh sách ba mấy con không chung hỏi mấy kia có phải không không ai cũng trả lời chứ dính nè dính bắt tại tay tay đâu có thấy mà trùng tên trùng chữ lót cái gì bởi nói nhiều cái mình nhìn vô thấy nó là sao sao nói chung là nhiều khi mà cái cách mà để nhìn mà biết người ta kia kia nọ hay không á nhìn vô con mắt là dễ nhận. Ừ, nếu mà không phải là trả lời ly chia chân rồi chứ đâu có khi nào mà đưa em ghe với lại hỏi mấy bạn kia mấy bạn kia cũng im ghe không ai em trả lời chứ tức là ba thà bởi nhưng mà thà à. nói đại đi ừ ba mẹ con để biết đường em gửi ừ. có bé nhỏ nữa em gửi đường em kiếm đường em gửi nếu mà hồi nãy thiệt lòng với em là em gửi sữa cho bé nhỏ luôn nữa rồi đó cho nó uống luôn á em hỏi mấy lần mà không chịu nói thì thôi đứng ra ba phòng ba phòng lương lẹo mà trở thành lương lẹo một bé 18 một bé 19 còn uh, chị đó thì uh, mẹ đó bé 18 đứa, bé 19 kia là đứa là đứa Thí Kiều thì đó Nguyễn Ngọc Nga ủa anh Nguyễn Ngọc Thí Nguyễn Ngọc Kiều là Thí Kiều đó à... rồi bả là Nguyễn Ngọc Nga là mẹ trời mẹ là Thí Nga con là Thí Thí Kiều anh cái đặt kia Thí Dân cái đó rồi. Ừ thì có thể là vòng vòng là chị hay là sao đó nhưng mà có dính líu bà con nó quậy banh cái ổ nhà luôn này về chị sai về phải về phải quán chị tư tưởng lại mới được anh bữa anh hanh cái vụ cái nồi về đó đó về là cái mặt sữa không ra không ừ ngày mai vô mà nổi mụn á nó mà than anh tán vô mặt tại vì cái chảo đó là chảo nhìn ờ, vô à, nhìn, nhìn vô hai em nãy em nói một câu mấy em là sinh viên anh tin mấy em mấy em có thằng học thì mấy em nói thiệt không ai em trả lời chứ mấy ba người này có mẹ con không nếu không thì nói không rồi ừ, mấy đứa sinh viên đâu dám trả lời không dám trả lời luôn phòng riêng đó ông ơi đúng tuy nhiên phòng riêng nhưng mà có biết bà con hay không thì tất nhiên là cái chị cái người, người mẹ đó đó cái ủa anh cái chị đó với lại đứa bé là ở phòng riêng còn hai người kia là ở chung bởi vì hai đứa nó là ở ghép nhưng mà thật sự hai chị em ở ghép cái gì ở chung thì nói đại ở chung đi để mình biết đường mình phát mình dẫn phát cho hai người là hai phần quà luôn đó chỉ lấy lên phần rau thôi nói chung là mình không có tiếc thà nói thiệt cái gì nói đại còn cái cái cái chị đó với cái là dắt đứa bé là bà ở riêng thiệt đó không ở chung tại phòng trọ nếu phòng trọ là không ở chung nhưng mà có dính líu với nhau em chỉ đại diện xin cho hẻm 6 Bộ thân một lần thôi anh chị Em nói nhiều quá trời luôn á Em sang vỏ hồi nãy giờ á Em lu bu dữ lắm luôn á Anh đã nói với em rồi à, Em cứ nói là người ta lấy nít của em Người ta xin chứ không phải là em xin Trời giờ nít của em mà em đã lấy người ta Tại anh không muốn trả lời tới nữa rồi Thôi mệt quá lóc <laughs> Gì xong lại à? Ờ Rồi lóc xong rồi Rồi thằng sang võ thằng đó lu bu thấy bà vậy đã xin cho bữa hổm ngày hẻm sáu hậu thân cho rồi nó kéo ra nguyên hai giải ra cho gần mười mấy hai chục phần hết trơn cho hết trơn nguyên người bữa nay cứ lên xin ra hoài cứ nói lấy ai lấy facebook của nó xin chứ không phải nó xin nhây thì chứ ờ, ngày nào cũng lên xin chứ mà nó không phải facebook nó về luôn hay còn đâu không sao anh còn đâu không nghe nghe thôi về luôn đi tụt cảm xúc rồi về <laughs> luôn đi tụt cảm xúc rồi bị ờ, ba mẹ con ờ, bị ba chị em ờ, thí kiều thí nga thí dân gì đó gì ba chị em ra, đẩy một cái nhất quyết nhất quyết không là không nha em hỏi mấy em sinh viên giờ ở đây mấy em sinh mấy em là sinh viên mấy em có ăn học thì phải ba người này là có quan hệ gì với nhau không bà con với nhau không im ghe chứ không em trả lời chứ không ai trả lời luôn không không sao dám nói có chị đứng đầu á tôi cũng lắc đầu không dám nói luôn <laughs> cái gì sao ai cũng là tiền của đồng bào hỗ trợ thái độ như tiền của bản thân Ê, tiền của mình đấy bạn băng kinh việc ờ, việc ờ, băng ơi chứ không phải tiền của đồng bào đâu bạn tiền của đồng bào lúc đầu thôi giờ là tiền của mình đó mình không có bố đợi với ai hết trơn á ở đây là mình không có đợi với ai hết trơn tại vì bạn không theo dõi nhiều bạn không có biết cái gì chứ nói chung là bạn không có biết cái cục cc gì chứ thì bạn lướt giùm mình na giùm mình ờ ừ. cũng là tiền đồng bào hỗ trợ đồng bào hỗ trợ ai hỗ trợ giờ tiền của mình đó chứ không có tiền của ai chứ bởi vì mình cho mình tiếc khổ các bạn cứ đừng có nghĩ mà ai làm từ thiện là cũng phải uh, xin tiền của người này kia của đồng bào hỗ trợ này nọ nhưng mà nếu mà có tiền của đồng bào hỗ trợ á, là họ cũng cho mình tự quyền quyết định chứ đâu phải là tiền của ai ta đưa rồi muốn cho sao cho bởi vì những người đó nói cho cố cuối cùng chả có làm được cái gì chứ một ngàn còn không có ra từ thiện nữa ngồi gõ phím từ thiện online có nhiều khi cái đó là xin mình mình không cho lấy nước khác lên ừ, <laughs> cái khác chữ cái cú vô online rồi là nguyên cái bầy kìa kìa kìa kìa nguyên bầy cái nó trời đất ơi bó tay nè nè tiền là của người ta không phải của mình nên bớt xào xạo tiền của người ta là của ai theo dõi đến giờ đủ hiểu he sao mắt con chó chó hả nó hay đi vòng vòng lại đó mắt con chó hả ừ đi lên đi rồi vậy lần nữa bước chào cô chú anh chị nha mấy thành phần vậy lóc cho lẹ để làm chi cho nó dơ cái trang để em lướt em lóc lóc nè phải nít ảo còn nít ảo không à có bao giờ có bao giờ mà dám lấy nít chính lên em đang mong cho lấy nít chín lên mà sao không lấy nít chín lên sao toàn là lấy nít phụ không nít ảo không sống mà còn nấp lùm như vậy thì sống làm gì thôi bye bye chào cô chú nha hẹn gặp lại vào ngày mai bữa nay bị tụt cảm xúc với uh, gia đình thúy kiều thúy nga rồi hẹn gặp lại vào ngày mai nhé